sông Hậu qua cái đoạn vui này <laughs> quá đoạn vui này Nó quá đoạn vui này Đoạn mà lấy ngựa nó không cười á, Đây em có cái đánh nữa, đánh rồi cười á Sợ anh hoàng tử muốn gì nhờ Xin chào các bạn, đây là chú chó tên Bi, nó, nó rất là khôn Xin các bạn chiên hữu con chó của tôi Đấy, nó đang chơi vòng tròn Đấy, đúng rồi, đấy các bạn đã bắt đầu thấy đấy chú chó này đang chơi rất là vui các bạn thấy đẹp thì các bạn like cho tôi một like nhé đấy chú chó thì đang uh, vệ sinh cá nhân ok bye bạn chào các bạn